Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 16 tháng 8 năm 2021, tức ngày 9 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Thân, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Thân hôm nay là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý Cục diện mùi tí tương hại xuất hiện trong ngày hôm nay báo hiệu sẽ có nhiều chuyện đau đầu xảy đến với người tuổi tí trong công việc. Sự cạnh tranh thiếu lành mạnh nơi công sở khiến bạn vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt, dù bản thân chỉ muốn yên ổn làm tốt việc của mình. Tuy nhiên, đừng để điều đó làm ảnh hưởng đến mình. Hơn ai hết, bạn hiểu giá trị của mình và có thể làm công việc tốt nhất mà mình muốn, thay vì phải chịu bất cứ sự tác động nào hay cứ mặc kệ mọi thứ và tập trung vào con đường mình đã chọn. Khi bạn làm tốt, sẽ chẳng ai có thể nghi ngờ bạn nữa. Ngũ hành tương sinh mang lại mối quan hệ hài hòa cho những chú chuột với người thân trong gia đình, nhất là chuyện tình cảm của bạn lúc này cũng đã có những diễn biến tích cực hơn trước đây rất nhiều. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Mùi Sửu tương xung tác động không nhỏ đến vận trình trong thứ hai này của người tuổi Sửu. Bản mệnh làm gì cũng trục trặc, bị người khác sinh sự vô cớ khiến kết quả không như ý, dù bạn bỏ nhiều công sức, cố gắng phấn đấu bao nhiêu nhưng tới phút cuối cũng bị phá đám, thành công cốc hết. Ngày thổ khí vượng, tính cách tuổi sửu thêm phần độc đoán, theo đó quan hệ trong gia đình của con giáp này cũng không được êm đẹp như mong muốn. Hai bạn tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự dạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp. Đừng nên bỏ mặc mọi chuyện muốn tới đâu thì tới thiên tài báo hiệu nguồn thu phụ của những chú trâu đang có dấu hiệu tăng lên. Đây quả là niềm an ủi đáng kể cho bạn trong thời điểm khó khăn này. Dường như khoản đầu tư trước đó của bạn nay đã thu lại lợi nhuận xứng đáng, những người làm ăn buôn bán thì may mắn phát tài, có thêm nhiều cơ hội kinh doanh mới và mở rộng thêm lĩnh vực làm ăn. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. 3. Tử vi tuổi Dần Kiếp tài là lời nhắc nhở người tuổi dần nên cẩn trọng với túi tiền của mình. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý kẻo cháy túi lúc nào chẳng hay nhé, nhất là khi họa phá tài đang đến rất gần bản mệnh. Có mua sắm gì thì cũng phải nhớ rằng mình kiếm tiền cực khổ thế nào nhé. Chẳng những vậy, và chạm công sở cũng khó tránh được trong hôm nay, mâu thuẫn xuất phát từ những chuyện vặt vãnh. Vì thế, những chú trâu phải giữ bình tĩnh mới giải quyết được những phiền nhiễu này và tìm ra con đường nhẹ nhàng cho bản thân. Ngày mộc khí vượng không tốt cho sức khỏe của con giáp này. Thời tiết thay đổi thất thường khiến bạn thường thấy mệt mỏi và khó chịu trong người, ăn uống kém ngon miệng. Bạn cần rèn luyện thường xuyên để tăng sức đề kháng cho cơ thể, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Quý nhân tam hợp soi đường giúp người tuổi Mão có một ngày thứ hai vô cùng hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió không có bất cứ chướng ngại nào. Nhờ sự hòa đồng và tốt tính của mình, bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người, nên cứ băng băng tiến lên hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn dự tính. Tỷ kiên độ mệnh sẽ tăng thêm sự quyết đoán cho những chú mèo. Bạn có thêm động lực để cố gắng không ngừng trong công việc. Bản mệnh trở nên dứt khoát hơn, biết những điều mình muốn là gì và tiến lên phía trước không sợ hãi. Mộc khí quá vượng nhắc nhở mệnh chủ cần chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe của mình, nhất là cần chú ý các bệnh về xương khớp, chứ nên vận động quá sức. Sức khỏe là thứ không thể chủ quan, bạn cần giữ gìn món tài sản vô giá này của mình. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. năm Tử vi tuổi thìn. Thứ hai này, người tuổi thìn được chính tài tương trợ nên có một ngày tài lộc khởi sắc, chỉ cần con giáp này tiếp tục chăm chỉ, cần cù làm việc, cho dù trước mắt có gặp khó khăn đến đâu, tương lai cũng nhất định nhận được sự đền bù xứng đáng. Thổ khí quá vượng sẽ gây bất lợi cho chuyện tình cảm của những chú rồng, nhất là với người độc thân. Bạn muốn tìm kiếm tình yêu cho mình nhưng rồi lại thấy hoang mang, lo sợ mình sẽ bị tổn thương nên chẳng dám tiến tới mà cứ ngập ngừng mãi thôi. Còn với các cặp đôi thì vấn đề dễ giải quyết hơn, chỉ là đôi chút bất đồng ý kiến nhưng hoàn toàn có thể hóa giải được mà không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Cả hai đều rất trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Tam hội mang đến cho người tuổi tỵ một ngày may mắn với những điều tốt đẹp. Nhờ có trạng thái tinh thần tích cực, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, Quý nhân tương trợ có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội tốt hiếm có, sớm đạt được mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ thái độ khiêm tốn, tích cực học hỏi, lắng nghe mọi người nhiều hơn, chớ nên hoang hoang, tự hào quá mức về bản thân. Tự tin tất nhiên là tốt, nhưng quá mức sẽ thành tự cao tự đại, gây ác cảm cho mọi người. Hỏa sinh thổ vượng, các cặp đôi sẽ có một ngày với tình yêu dâng trào, bản mệnh và người ấy càng ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Bạn cảm thấy an bình với cuộc sống hiện tại của mình. Người độc thân chớ nên để quá khứ ảnh hưởng quá nhiều mà hãy sống với hạnh phúc hiện tại và tương lai sẽ tốt hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Nhờ có sự trợ giúp của lục hợp, người tuổi Ngọ có thể vượt được không ít khó khăn trở ngại trong công việc bằng chính sức mình. Công việc có điểm báo khởi sắc, nhiều thành công chờ đón. Đây là thời điểm bản mệnh nên nắm chắc cơ hội để bứt phá ngoạn mục. Thực thần cũng báo hiệu về công việc làm ăn trên đà tiến triển vô cùng tốt của con giáp này, doanh thu mỗi ngày lại tăng lên, tiền bạc về túi nhiều không kể xiết, khiến bao người ngưỡng mộ. Tài lộc vượng phát tạo cơ hội để bản mệnh tính tới các kế hoạch phát triển lâu dài hơn. Tuy nhiên, làm ăn tốt đồng nghĩa với việc con giáp này mất nhiều thời gian làm việc và có thể không đủ thời gian để nghỉ ngơi, Bản mệnh nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống để không hại tới sức khỏe, cũng như không làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ cá nhân. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi gặp được thiên tài nên hôm nay được giải tỏa nhiều nỗi lo về tài chính. Bản mệnh không cần quá tiết kiệm, cân đo đong đếm như trước nữa mà có thể thoải mái chi tiêu nhờ các khoản thu hiện tại đang tăng nhẹ. Khi tiền bạc không còn là gánh nặng, con giáp này cũng có thể thoải mái theo đuổi những việc mình muốn. Bạn sông sáo và nhiệt huyết hơn, nhờ vậy kết quả thu về không tầm thường chút nào. Để rồi khi cầm những đồng tiền mồ hôi nước mắt trên tay, bản mệnh thấy những nỗ lực của mình là hoàn toàn xứng đáng. Song chuyện tình cảm của những chú dê không quá êm đẹp trong hôm nay do thổ khí quá vượng khiến tâm tư bản mệnh khô cứng. Người độc thân nên giảm bớt những tiêu chuẩn của mình xuống và lắng nghe tiếng gọi của con tim nhé. Nếu cứ quá kiêu ngạo, bạn sẽ bỏ lỡ tình yêu ngày bên cạnh mình đấy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Chính quan đang hỗ trợ cho người tuổi thân rất nhiều để có thể làm tốt công việc của mình và nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Với tài trí và nhanh nhẹn của bản thân, không khó để con giáp này vận dụng hết lợi thế sẵn có để vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa, những chú khỉ còn khá kiên quyết và hết mình với mọi người. Chính vì thế bạn sẽ được cấp trên công nhận khi luôn là một con người đầy nội lực và quyết tâm trong công việc. Chính tinh thần này giúp bạn có một vị thế đáng nể trong tập thể. Trong ngày thứ hai này, chuyện tình cảm của mệnh chủ dễ nảy sinh mâu thuẫn, đôi bên bất đồng vì nhiều lý do. Con giáp này không nên gay gắt để bảo vệ ý kiến của mình kẻo sẽ tự tay phá hủy hạnh phúc bạn đang có. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu hôm nay gặp hung tinh thiên quan nên bị họa thị phi đeo bám, vận trình công danh sự nghiệp gặp phải nhiều trắc trở, không thể đạt được thành công dù bản mệnh đã cố công cố sức rất nhiều. Cũng chỉ vì bất cẩn mà con giáp này lỡ miệng đắc tội với kẻ tiểu nhân, dù chỉ là lời nói vô tình khiến cho đối phương ghim, trong lòng, chỉ tìm thời cơ để trả thù. Bản mệnh không hề hay biết nên dễ dàng mắc bẫy, Nhật trụ ngũ hành tạp loạn, áp lực đè nặng lên vai gây ra những nỗi bất an chất chứa trong lòng, nhưng khó có thể chia sẻ cùng ai khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi, đôi khi thiếu kiểm soát bản thân mà đem những điều đó chút giận lên nửa kia của mình. Với những phút không kiềm chế và nói ra những lời tổn thương nhau, chuyện tình cảm của hai bạn dễ xảy ra dạn nứt. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất, Cục diện mùi tuất tương phá là điểm báo tử vi có họa phá tài trong ngày hôm nay, tiền bạc trong nhà có nguy cơ đội nón ra đi. Do đó, nếu có kế hoạch đầu tư mạo hiểm vào lúc này, tốt nhất bản mệnh nên tạm dừng để xem xét kỹ càng hơn về mức độ khả thi, chứ mạo hiểm mà khiến cho đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình một đi không trở lại. Thổ khí vượng khiến bản tính khô cứng, đôi lúc bạn gây hấn với nửa kia, nhưng nhìn chung tình cảm đôi bên vẫn khá bình ổn khi cả hai dành cho nhau sự quan tâm ở mức độ vừa phải.